Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là hai trận AFF Cup nữa Thì anh em cũng đã xem tới cái trận thứ tư của AFF Cup rồi Và chuẩn bị quay lại cái dòng thứ hai của AFF Cup Thì ngày 22 nó sẽ ngưng một ngày và ngày 23 nó bắt đầu quay lại vào cái trận thứ hai của AFF Cup nha anh em thì đó là trận đầu tiên là Indonesia gặp à, Campuchia nha khi diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 23 tháng 12 thì hiện tại Campuchia đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nha anh em và Thái Lan đang đứng đầu bảng với 3 à, điểm và 5 bàn thắng thì trong khi đó Campuchia cũng vẫn có 3 điểm mà chỉ có được một bàn thắng thôi còn Indo thì trận này Indo mới đá là trận đầu thôi còn Philippines và Brunei thì hai đội này ờ, sẽ gặp nhau trùng sau ờ, Indo và Campuchia nửa tiếng nha anh em thì hai đội này đang có cái tỷ số âm và chưa có điểm nào nha thì anh em thấy trên bảng xếp hạng thì thằng Indo này Indo này nó đang có cái phong độ rất là tốt nha từ tính trên mọi đấu trường thì Indo chỉ mới chỉ thua có hai trận, thua trước Thái Lan với tỷ số là 4-0 trong cái lượt AFF Cup 2021 nha và thua thằng Jordan với cái tỷ số là 1-0 trong cái ờ, vòng ờ, ASEAN Cup nha nè. Còn bên phía ờ, Cambodia thì anh em thấy chỉ mới thắng thắng được một trận gần nhất trước thằng Philippines với cái tỷ số 3-2 thôi. Còn những trận trước đó thì Campuchia đã để thua trước các đội bóng khác nhằm các đội bóng yếu luôn anh em thua cái cách biệt quá là xa thì cái trận này Campuchia gặp uh, Indo thì uh, nhà cái đang đánh giá thằng Indo này rất là cao thì trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy thằng Indo nó đang có cái phong độ đối đầu ờ, rất là tốt ờ, trước Campuchia nha thì Indo thắng Campuchia với cách biệt từ hai bàn đến 4 bàn và hai đội này gặp nhau lần nào cũng từ 4 bàn thắng đến 6 bàn thắng đây anh em cũng thấy thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nó chưa có cái đội hình dự kiến thì chừng nào gần tới giờ ra sân thì nó có đội hình dự kiến mình sẽ gửi lên ờ, nhóm cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì trận này nhà cái đưa ra là Indonesia Indo chấp uh, à, 2,25 nha anh em và tài xỉu là 3.5 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là Indonesia chấp 2 2,25 vào mã kèo trên nha anh em và anh em có thể đánh xỉu được nha ấy lộn anh em có thể đánh rung được <laughs> thì tài xỉu 3.5 thì anh em có thể vào rung được nha anh em vào rung thì nó sẽ hiệu quả hơn anh em đánh tài nha thì những anh em nào mà đang chơi trang á, thì anh em mới chơi được những mã kèo rung và anh em vào kèo nóng còn anh em nào đang chơi ngoài qua thầu qua cò á, thì anh em không có thể vào mã kèo rung được anh em chỉ đá trên trợ tài là anh em ngồi coi từ đầu trận tới cuối trận nhiều khi thằng trên nó ăn ba không là anh em húp được cái mã kèo trên nhưng mà anh em thua cái mã kèo tài trong khi đó ba không là mình húp được cái mã kèo trên nè mà mình còn húp thêm ba cái mã rung nữa là mình húp được bốn mã kèo trong khi đó anh em ở ngoài chơi anh em thì lại lỗ lai like. thì bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm để anh em chơi trang để anh em có thể chơi nhiều kèo hơn và anh em có thể kiếm lợi nhuận về nhiều hơn để anh em chơi ngoài anh em chơi ngoài giống như những cái trận chấp cao như vậy nè nhiều khi có cái kèo ở ngoài người ta đưa cho anh em là hai trái rưỡi nhưng mà anh em ăn chỉ có 8 hoặc ăn 85 cái đó là anh em đăng ký trang anh em chơi kèo 2.25 này cho anh em ăn đủ cái, bởi vậy anh em chơi ở ngoài anh em bị thiệt mà anh em còn không được ăn đủ nữa thì rất là tiếc cho anh em bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn thì anh em nếu mà anh em muốn vào nhóm của mình chơi hoặc đăng ký trang anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0963731346 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang chơi và đưa tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em nhận được những cái mã kèo nóng luôn mã kèo rung nè rất là nhiều kèo thì sắp tới cũng có ngoại hạng Anh và C1 đã quay trở lại nha anh em thì ngày 26 là cái ngày khởi tranh của ờ, ngoại hạng Anh lợi rồi thì tới đó mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thì anh em muốn chơi nhiều kèo hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình mình sẽ đưa anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn và anh em có những cái mã kèo mà hiệu quả và chất lượng nhất để cho anh em chơi đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Indo và Cambodia thì anh em nào xem thấy hay á thì anh em nào xem thấy hay thì anh em để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt like để mình à, có thể ra video sau là anh em là người nhận được video đầu tiên thì hẹn gặp lại anh em ở những video